Mũi của ta có đáng yêu không Rút kiếm kình thiên Chấn động giang hồ Ma diệt tự sát Dứt đầu đoạt hồn nhấp chỗ này để theo dõi mục tiêu nhiệm vụ Đồ nhi Quyền thiên tư nam chỉ đến đây Trong cửu tiên sơn nhất định có manh mối dấn quân ưu kỷ hứa Khả tằng tri ngã tâm Ta đang lo lắng chuyện của ruộng thiên Có thể thay ta tưới nước không Duyên định kiếp này mãi kiếp sau Không phụ thanh xuân, không phụ nàng Chúc mừng đã mở hệ thống Nhất chọn duyên. mời Hãy mau tìm cho mình một nửa đích thực Tiểu hiệp khách ta với Thương thế này có thể giúp ta lấy uẩn linh châu không? Làm phiền thiếu hiệp rồi Trần Sinh Mau đến chỗ âm dứt xem thử Sợ là có nguy hiểm Hai người các ngươi chớ làm việc lỗ mạng Cuối cùng ta cũng tìm được Cửu âm Ngươi vẫn còn sống sao Vị tiểu cô nương này là Âm nhi đừng sợ có bà bà đây Xem ra trường sinh quyết hẳn là ở trong sơn động này Công chúa có thể được sống Nhưng cửu âm Phải bỏ mạng Xem chiêu Tỉnh lượng sinh Trường sinh quyết là của ta Ba ba Âm nhất những nút điều hướng ở bên trái, trượt ngón tay, di chuyển nhân vật đến vòng sáng. triển kỹ năng thể bị các ngươi Tiêu rồi Hắn có nội đang gây nổ Ba ba Ba ba Đừng bỏ con Âm Nhi Con là đại công chúa của ma tộc Hãy cùng Trần Sinh Bảo vệ tốt mảnh Trường Sinh quyết Hãy mau đi tìm Vân Tiêu Trường, Trường sinh, sinh quyết vào chỗ này để theo dõi mục tiêu nhiệm vụ Đừng tự trách nữa Thấy Thiếu Hiệp vội vã như vậy, hẳn là có chuyện gấp. Xin tặng Thiếu Hiệp tọa kỵ này, xem như quà gặp mặt. Nhấp chọn cưỡi thú cưỡi nam một nữ Ha ha, đúng rồi Hình như họ đi về hướng kia Ngươi hãy hỏi tiểu muội của ta xem Họ đi về hướng tái tinh khuyết rồi Ngươi đi dọc theo ánh nguyệt hồ là được chọn duyên định kim sinh Nhấp chọn nhẫn cưới <laughs> Trần sinh ca ca Ở đây náo nhiệt thật đó ô, kẻ quê mùa giàu thành à Ta chính là người giàu thứ hai, Bạch Ninh Thần Các người mau tránh ra Đi tiếp theo đường này chính là tối tinh khuyết Bây giờ hẳn là đã sắp bắt đầu thi văn Không biết năm nay sẽ có bao nhiêu thiên tài xuất hiện Đứng lại! Tỏi tình khuyết sắp bắt đầu thi văn rồi không được làm ồn Đồ nhi đã về Dân tiêu đã đưa thư cho ta Vì sư đã nắm được sự tình Tiếng gì thế? Là hướng kiếm trì gì đó Rốt cuộc là gì vậy Hình như là tiên tung trong truyền thuyết Nhưng không biết tại sao Đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này Cẩn thận trên hết Di sư chưa từng gặp họ Có một tiêu thần thì hẳn không có gì đáng ngại Hãy thử cường hóa vũ khí của Đồ Nhi đi Nhấp chọn túi Nhấp chọn trang cường hóa Cần tốn đá cường hóa mới có thể cường hóa Nhấp chọn, nhấp chọn cường hóa Nhấp chọn đóng vào thì gặp phải tên này Xem kiếm Trần Sinh ca ca Ông như đến Trần rồi. Sinh đừng sợ Tên tiểu lâu la ngươi Tiếp chiêu đi Đây chính là Trường, trường sinh quyết

Trần xin âm dứt Chuyện kiếm trì Chúng ta cũng xem như bạn cùng hoạn nạn Đi thôi Ta đưa các người đến cầu đào nghỉ ngơi đầu à Nếu các hạ biết khinh công Có thể đi từ tụng thần bình để qua Là hậu nhân của mộ phủ, mộ thái liễu Mời ta làm chủ hôn Ta rất sẵn lòng Nhấp chọn duyên định kim sinh Nhấp chọn chủ hôn đến trễ đấy Xin với âm dứt Đi biệt tâm rồi Mệt rồi thì ghé phủ ta nghỉ ngơi đi Đây là hồ ước nguyện Có rất nhiều đôi tình nhân đang nguyện ước bên nhau trọn đời tại đây Chẳng biết được mấy đôi thực sự ở với nhau một đời Nhấp chọn xem đặc quyền VIP Đây là những đặc quyền Đây là phần thực đặc cấp chỉ định được nhận quà miễn phí Cuối cùng các vị cũng đến Thật đúng là đồng đến nhà tôm Hàng xá của ngươi cũng lớn chứ không nhỏ nhỉ Mộ phủ nhà cao cửa rộng Đây chỉ là một gian nhỏ mà thôi chủ tịch đã chuẩn bị xong Xin mời chọn duyên định kim sinh Nhấp chọn thì cưới Ở đây có một cảm giác rất quen thuộc Hình như đã từng đến nơi này Đồ nhi Mau đến xem nhĩ sư tỷ của ngươi Tình nguyện cát này à, Sắp bị nàng phá quỷ rồi Nhấp chọn nút mở tính năng Nhấp chọn ban, Nhấp chọn xin nhanh Cuối cùng cũng chịu về rồi Lại chạy đi chơi đâu thế Đi lâu như vậy cuối cùng cũng chịu về rồi Dần lăng thử lại đến trước điện rồi Dân tiêu là sư đệ của ta Cho nên không cần quá lễ nghĩa Các người đi nghỉ ngơi trước đi Ngoại hình tuyệt mỹ Thêm độ quyến rũ Thuộc tính tăng cao Mau hoàn thành nhiệm vụ để nhận Thay đổi hình dáng Đây là ít chăn nệm Đem đến cho các ngươi nghỉ ngơi